Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất nằm ở phường An Phú Đông, quận 12 Nằm trong khu ờ, dân cư rất là cao cấp Lô đất có diện tích là ngang 4m9 và dài 10m rưỡi Được chủ bán với giá là 2 tỷ 8 Và đây là bản vẽ của ờ, lô đất Sổ hồng của ờ, lô đất Đường trước lô đất của chúng ta là đường 8 mét rưỡi nha quý anh chị Xe hơi ra vào ok Và tổng diện tích của chúng ta là 513 mét vuông, Toàn bộ là đất ở ờ, đô thị Và đây là hình ảnh ờ, thực tế ở ờ, lô đất Xung quanh là nhà lầu 1 tấm 2 tấm Dân cư ở rất là đông đúc Đây là phía trước nhà của chúng ta Nhà 2 tấm không Từ vị trí lô đất chúng ta cách đường quốc lộ 1A khoảng hơn 120 ờ, mét thôi nha quý vị à, bây giờ Phúc sẽ bắt đầu từ quốc lộ 1A chúng ta chạy vào đường ờ, nhựa à, hơn 120 mét là quẹo bên trái là tới vị trí đầu đất của chúng ta từ vị trí đầu đất của chúng ta cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 8 km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 14 km nha quý anh chị và chủ đưa ra giá bán với lô đất ngang 4m9 và dài 10m5 là 2 tỷ 8 nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chủ để à, thương lượng giá theo Phúc thấy thì khu vực An Phú Đông hiện tại những lô đất mà giá dưới 3 tỷ thì bây giờ rất là ít hầu như là không còn nữa chỉ còn sót lại lô đất này hàng xóm của chúng ta xung quanh thì rất là đông đường là 8 mét rưỡi hai xe hơi qua thoải mái và đây là vị trí lô đất của chúng ta ngay chiếc xe đỏ đỏ tôi nhắc lại lô đất chúng ta có chiều ngang là 4m9 sâu 10m5 được chủ bán với giá là 2 tỷ 8 video review lô đất 2 tỷ 8 in An Phú Đông của em đến đây xin kết thúc cảm ơn quý anh chị đã xem hết video Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống